tôi tu đi này là cô dân tu những cái này à tao cái môi cái anh, chúng cái tới 啊。 mới sân này ờ. một hai chân hộp cương này trên hai sao khi ờ, như bánh sao bốn đấy ấy ba của sạc sạc sạc bay tăng tăng tăng lên lên lên lên Lamai, lamai kan? Apa itu? Lobat, lobat. Ini mainnya, ini អូខេចាំអាចថតមួយណាយើងអាចចាំខេអេយើងអាចខាងរួមណាជំរុំមែនទេណា